À, xin chào các bạn Hôm nay thì à, à, kênh nhà đất Tây Nguyên à, tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái lô đất dễ giá rẻ ở à, Trên mình các bạn đang nhìn á Thì đây chính là cái lô đất mà hôm nay mình giới thiệu cho các bạn à, Cái lô đất này thì có à, diện tích là 1,1 hecta Trên đất thì có một cái căn nhà cấp 4 Như trên hình các bạn đang nhìn Cái mảnh đất thì à, hiện nay á thì chủ nhà thì à, họ trồng tiêu nhưng mà theo như mình quan sát thì uh, tiêu thì bữa nay á là họ không chăm nữa nên là nhìn nó khá là sơ xác Cái mảnh đất này thì có địa chỉ tại ờ, xã Đắc Gành, huyện Đắc minh ờ, tỉnh Đắk Nông, từ đất mà đi ra tới ờ, quốc lộ 14 á thì khoảng tầm uh, gần 4 cây số trong đó là có khoảng tầm 3 cây số là đường bê tông ờ, à, ba cây số là đường nhựa và khoảng tầm một cây số là đường bê tông có một cái đoạn đường vào đất á, thì nó mất khoảng tầm 300 mét là đường uh, gọi là đường đá cấp phối các bạn nhé ô tô đi vào đến tận nơi ở khu vực này thì dân cư ở là tương đối là đều nói chung là là dân cư thì như các bạn các bạn nhìn này mình zoom lại cho các bạn này dân cư ở tương đối đều nhà nào dãy nào cũng có nhà ở còn cái hướng ở phía ngoài này này các bạn nhìn này đây là quốc lộ 14 này nó rất là gần quốc lộ 14 các bạn nhé cái mảnh đất này thì nó khá là vuông vức các bạn ạ diện tích là 1,1 hecta à, một chút nữa thì mình sẽ đi mà mình quay chi tiết ở dưới đất cho các bạn à, khu vực này thì à, nước nô là đầy đủ các bạn nhé trên đất thì có một cái ao như thế này này à, mình quay cho các bạn cái ao nhá. đó, cái ao để phục vụ cho cái việc tí nước đất thì uh, nó thuộc hệ là đất uh, đất pha với sỏi nó sẽ phù hợp với lại cái việc uh, trồng cây ăn trái là nhiều thì vùng này là vùng trồng cây ăn trái các bạn nhé điện thì uh, kéo vào tận nhà luôn điện ba pha điện sinh hoạt đây cái trục đường ờ, bê tông này mình ờ, bay ờ, ra một chút để mình cho các bạn xem cái trục đường bê tông này ngoài này là trục đường bê tông này dân dân cư ở khá là đều này từ đường bê tông mà đi vào đến đất thì nó mất khoảng tầm 300 mét là cái đường đá cấp phối đó đây các bạn nhìn nhá cái này cái trục đường bê tông ngoài này đó đây là ngã ba đường để đi để đi vào trong đất thì mình mất khoảng tầm 300 à, mét là cái đường đá cấp phối nói chung là đường cũng rất là dễ đi các bạn nhé đây đường bê tông dân cư ở phía ngoài khá là đông rồi cái trục đường đi vào nhà đây các bạn này đây các bạn mình zoom cho các bạn nhìn nhá. Đó, nó mất cái ờ, đường đá cấp phố này là vào tới nhà. Đây cái mảnh đất của mình, cái nhà đây. Đây mình quay cho các bạn. Đây cái nhà đây nha các bạn nha. Cái nhà này cũng ờ, được khoảng tầm ờ, bảy tám chục mét vuông đấy các bạn bây giờ xây một cái nhà như này thì cũng ờ, để hoàn thiện toàn bộ nền móng thứ mình nghĩ là 100 cũng không xây nổi đâu các bạn thành ra là cái mảnh đất này á nếu mà mua thì nó lợi thế là có cái nhà giá ba 340 thì mình thấy là cũng khá là hợp lý các bạn nhé có thể nói là giá rẻ đấy đất dãy giá rẻ rồi bây giờ mình sẽ đi xuống và mình quay chi tiết ở bên dưới cho các bạn à, vừa rồi thì các bạn cũng đã xem cái đoạn mà mình ờ, bay vào cam thì bây giờ mình ờ, sẽ quay ở chi tiết cái phần dưới đất các bạn nhé đây các bạn này hàng xóm này đây là cái phần hàng xóm nhá họ trồng tiêu này khá là tốt luôn khu vực này thì uh, trồng tiêu với lại uh, trồng uh, uh, trái cây khá là nhiều chủ yếu là mình thấy cái vùng ở trên này á là họ trồng rất là nhiều xoài còn lại tiêu với lại uh, cà phê thì mình thấy họ trồng ít hơn nhưng mà vẫn trồng được các bạn nhé còn đây là cái đường điện này cái đường điện mà đi vào nhà này cái mảnh đất này thì uh, mình cũng có nói á là điện đóm nhà cửa là có sẵn các bạn nhé cái à, cái đoạn đường à, mà đi à, ra tới đường bê tông á thì nó mất khoảng tầm 300 mét đường đất cấp phối đây cái nhà đây các bạn nhá cái nhà cấp 4 của họ này rồi đường điện này các bạn nhìn này điện vào tận nhà cái nhà này bây giờ nếu mà có xây á thì có ít thì cũng phải mất uh, mình nghĩ cũng phải cả trăm triệu mới xây được cái nhà này cỏ giả thì à, chủ họ cũng làm sạch sẽ rồi Đấy, cái nhà này nhà hình chữ L Đó. cái nhà này à, nói chung là cứng cáp thoải mái Đó. ở đây thì à, nước sinh hoạt nước sinh hoạt thì họ dùng là nước giếng khoan các bạn nhé rồi bây giờ mình đã đi quay chi tiết cho các bạn ở trong vườn cái chất đất này cái chất đất này thực tế các bạn nhé thì chất đất này nó là đất gọi là đất thịt pha lẫn à, sỏi đá đấy thì cái vùng trên này đặc thù là như vậy thì cái vùng trên này là phù hợp là trồng trái cây là nhiều cái vườn thì họ cũng làm à, sạch cỏ hết rồi trước đây á thì họ trồng tiêu nhưng mà cái từ khi khi mà tiêu nó mất mùa mất giá thì uh, ở đây người ta bỏ tiêu đi rất là nhiều và chuyển sang là trồng trái cây <coughs> mình à, nhắc lại một lần về diện tích mảnh đất này các bạn nhé mảnh đất này á thì có diện tích là 1,1 hecta ở trên đất thì có một căn nhà cấp 4 từ đất mà đi ra tới à, đường bê tông thì mất khoảng 300 mét là đường à, đá cấp phối đi ra quốc lộ 14 thì khoảng tầm hơn 3 cây số cái mảnh đất này thì có địa chỉ tại xã Đắc Gành huyện Đắc Nông cái cái giá mà chủ nhà đang đưa ra hiện nay á đó là 340 triệu cho tổng thể cả đất cả nhà các bạn nhé cái thế đất thì nó thoai thoải thoai thoải như thế này không có dốc trên đất hiện nay á thì có một cái ao nhá cái ao để phục vụ cho cái việc tưới nhá để mình đi ra phía cái ao mình quay cho các bạn <clears throat> cái sổ này thì ờ, nó vuông vức lắm các bạn ạ cái mảnh đất này thì sổ rất là vuông vức đầy cái ao đây các bạn nhé à, cái ao uh, ờ, hỏi ờ, múc để mà phục vụ cho cái việc ờ, tưới nước cái ao này thì mình thấy nó khá là sâu đấy các bạn ạ rồi cái phần đất á, là nó còn ôm suốt ra ngoài kia rồi mình đi mình quay các bạn tại vì cái mảnh đất này thì chủ nhà họ phát cỏ làm sạch hết rồi nói chung là những cái phần nào mà mình nhìn thấy là nó sạch sẽ cỏ giả thì đây chính là cái phạm vi của cái mảnh đất này đất thì khá là vuông vức còn uh, dân cư ở đây á thì uh, nói chung là ở tương đối là đều mình đi ra cái trục đường bê tông thì dân ở rất là đông từ đất mà ra cái cái khúc mà có dân cư ở đông á thì nó mất khoảng tầm uh, ờ, 300 mét thôi chứ còn uh, bên trong này thì uh, hàng xóm thì cứ mỗi nhà một dãy các bạn đó cái phần đất này nó còn ôm ôm ra cái phần mà trồng điều phía này các bạn nhìn này cỏ đấy cái phần phát cỏ đấy đi qua cái phần à, bụi chuối này, này. đó ôm theo ôm theo cái à, mấy cái cây dừa đây này chạy lên trên cái mảnh đất này thì lúc đấy các bạn thấy mình bay phải cam lên đó mình chụp cho các bạn đấy thì nó khá là vuông các bạn nhé ngay bây giờ cái sổ nó cũng vuông mình nói thêm một chi tiết về cái chỗ à, sổ sách của cái mảnh đất này á thì mảnh đất này á là một hecta mốt nhưng mà sổ hiện nay là chủ nhà họ mới làm có hơn 5 sào thôi thì cái phần còn lại là họ đang làm cấp mới để khi mà mà khách lên công chứng á thì uh, ờ, sẽ công chứng đủ bìa một hectare luôn nhá còn cái giá tiền là tính trên tổng diện tích luôn họ tính trên tổng diện tích một hectare thì mình cũng nói như vậy để cho các bạn khi xem video á thì các bạn cũng uh, những cái bạn là hỏi sổ mình á thì các bạn cũng hiểu là là sổ thì uh, hơn năm sào nhưng mà khi mà lên công chứng là công chứng đủ hectare luôn tại vì cái đất này thì làm bìa là không có vướng mắc bất cứ vấn đề gì hết các bạn nhé đây nhà hàng xóm ấy nhà hàng xóm ngay à, cái trước mặt mình các bạn này đang mở nhạc à, đang mở nhạc ầm xèo lên này bây giờ mùa covid nên là khắp nơi là cũng à, hạn chế đi lại cũng như là việc làm thì bây giờ họ ấy, chủ yếu họ về nhà thôi về nhà làm vườn chứ không có như trước nữa là đi di chuyển ờ, xuống Sài Gòn xuống Bình Dương Đồng Nai để đi làm công nhân nữa à, rồi mình uh, tổng kết một lần nhanh về mảnh đất này để cho các bạn cùng nắm các bạn nhé mảnh đất này thì giờ là gia chủ đang ờ, giao bán là giá 1 uh, tỷ 2 ở trên đất thì có một căn nhà cấp 4 như thế này và một hecta một hecta vườn à, đất thì uh, xe ô tô vào tận nơi các bạn nhé đường điện uh, kéo vào tận nhà điện 3 pha điện 2 pha cách quốc lộ 14 là một cây số thì đó là tổng hợp uh, toàn bộ thông tin về cái mảnh đất này à, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh nhà đất Tây Nguyên à, chúc các bạn tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư